Và Kiên sẽ kể cho anh chị tiếp một câu chuyện thứ hai, đó chính là bác sĩ Nguyễn Khắc Bền. Bác sĩ Nguyễn Khắc Bền là một người rất thông minh, rất tài giỏi. Sau khi mà ông tốt nghiệp được trường Đại học Y khoa của Hà Nội thì ông tiếp tục qua Pháp để mà du học về y khoa. Tại vì Pháp là cái nôi của y khoa của cái nền bên Tây y. Thì sau khi mà ông ta có thể là tốt nghiệp ra trường rồi, y khoa của Pháp năm 30 tuổi thì ông ta phát hiện rằng mình bị bệnh lao phổi rất nặng. Vào thời bây giờ thì lao phổi là một trong những căn bệnh mà chưa có thuốc chữa, chưa có thuốc trị các anh chị ạ. À. Và ông ta đã phải mổ đi mổ lại 7 lần, cắt bỏ 8 cái xương sườn. Và không chỉ có vậy, ông ta cần phải cắt bỏ toàn bộ cái lá phổi bên phải và 1 phần 3 cái lá phổi bên trái. Chính vì vậy làm cho ông ta cảm thấy là rất là yếu và do cái lượng dưỡng khí nó vào trong cơ thể nó không có nơi để mà nó lưu trữ lại nên làm cho sức khỏe của ông ta ngày càng đi xuống và bác sĩ nói rằng các bác sĩ Pháp chẩn đoán rằng ờ, bác sĩ Nguyễn Khắc Việt chỉ có thể sống thêm được 2 năm nữa thôi có nghĩa là sống đến năm 32 tuổi là sẽ bị chết và các anh chị biết đó con người chúng ta cái năng lượng mà chúng ta tiếp nhận một ngày thì thông qua việc ăn uống dinh dưỡng nó chỉ cung cấp cho chúng ta 30 phần trăm cái năng lượng để chúng ta hoạt động mà thôi còn 70 phần trăm là nó đến từ việc chúng ta hấp nạp năng lượng từ khí trời từ năng lượng mặt trời từ những thứ xung quanh thông qua bảy cái lên xa của chúng ta và trong đó cái việc hít thở không khí lấy cái dưỡng khí thì vào trong cơ thể là nó là cung cấp cho chúng ta cái năng lượng để chúng ta duy trì cuộc sống rồi và các anh chị sẽ thấy rằng có rất nhiều nhà sư đi vào nơi gọi là thâm gọi là đi vào trong núi đi vào trong rừng đi vào những cái hang cùng ngõ hẹp để dạ bàn vâng, sao ạ à? thiền định ở trong đó chỉ cần uống nước thôi không ăn uống gì trong suốt nhiều năm mà vẫn sống được thông qua việc thiền định và các anh chị thấy đó trong không khí cái dưỡng khí nó rất là quan trọng nó có rất nhiều năng lượng sống của chúng ta Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Khắc Việt thì sao ạ? À? Bị cắt bỏ một lá phổi bên phải và 1 phần 3 lá phổi bên trái thì khả năng sống của ông ta rất là hiếm hoi. Với cái cuộc sống mà chỉ còn có 2 phần 3 cái lá phổi bên trái thôi các anh chị ạ, à, sức khỏe rất yếu. Tuy nhiên bác sĩ Nguyễn Khắc Việt không nằm chờ chết Ông đi tìm rất nhiều các phương pháp đông tây y này kia tất cả Và cuối cùng ông tìm ra một cái phương pháp được gọi là phương pháp thở trường thọ Cái phương pháp này nó giúp cho ông ta rất nhiều theo như chẩn đoán của các bác sĩ về Pháp thì người ta nói rằng ông chỉ sống được 2 năm, có nghĩa là đến năm 32 tuổi thì ông sẽ bị chết. Tuy nhiên sau khi thở bằng cái phương pháp thở trường thọ này thì ông ta sống thêm 55 tuổi các anh chị ạ. À. Có nghĩa là đến năm 85 tuổi thì ông ta mới mất, ông ta thọ 85 tuổi. À, cái thời kỳ của bác sĩ Nguyễn Khắc Việt cách đây là thế kỷ trước mà sống đến 85 tuổi là khi nghĩ là rất là thọ rồi có phải không các anh chị? Với một người có 2 phần 3 lá phổi bên trái thôi mà vẫn có thể sống đến 85 tuổi. Trong khi đó các anh chị chúng ta là những người khỏe mạnh, có được hai lá phổi đầy đủ thì Kim tin chắc rằng chỉ cần các anh chị thở đúng theo phương pháp này các anh chị hoàn toàn có thể sống được tới 90 tuổi, thậm chí trên 100 tuổi giống như là những người sống ở Tây Tạng vậy và cái phương pháp của bác sĩ Nguyễn Khắc Việt này nó có nguyên lý gần giống với bạo bình khí của những người sống ở Himalaya, những người Tây Tạng và phương pháp này được tổng hợp từ thiền, khí công và yoga và bác sĩ Nguyễn Khắc Việt đã phổ ra thành là 12 câu thơ khẩu huyết để giúp cho mọi người dễ nhớ, dễ học thuộc lòng và áp dụng vào trong thực tế. Sau đây Kiên sẽ đọc cho các anh chị bài thơ 12 câu thóp bụng thở vào phần bụng thở ra hai vai bất động tay chân thả lỏng êm chậm sâu đều tập trung theo dõi luồn ra luồn vào bình thường qua mũi khi gấp qua miệng đứng ngồi hay nằm ở đâu cũng được lúc nào cũng được đây là 12 câu thơ khẩu huyết của cái phương pháp thở trường thọ này các anh chị hãy học thuộc lòng hãy ghi nhớ và áp dụng theo và cái nguyên lý của nó là gì các anh chị có nghĩa là khi mà chúng ta thở vào thì bụng của chúng ta sẽ phình ra giống như tấm hình bên phải vậy có nghĩa là chúng ta thở bằng cơ hoành thở bằng phô bụng trước đây thì chúng ta thở nông chúng ta thở bằng phổi nhưng bây giờ chúng ta thở sâu thở nhiều và thở bằng cơ hoành ở dưới bụng người ta hay gọi là khí tụ đan điền các anh chị ạ à? và khi thở vào bên trong rồi thì chúng ta hãy nén nó lại nín thở lại càng lâu càng tốt và khi chúng ta thở khí ra thì bắt đầu là chúng ta thóp cái bụng lại